À, mời các em cùng với thầy và tôi là Ha.vn Chúng ta chuyển sang các ví dụ minh họa trong cái bài về Saccharose và Maltose các em nhé Ví dụ đầu tiên, người ta hỏi chúng ta là carbohydrate chứa một gốc glucose và một gốc fructose trong phân tử lại Đây là các phương án hỏi chúng ta Thế thì bây giờ ờ, chúng ta thấy là các phương án là A và B Đó là cellulose và tinh bột chúng ta chưa có học Đúng không ạ? Tuy nhiên C và D thì hoàn toàn các bạn có thể so sánh rồi Như sau À, Mantoser ở phương án D thì nó tạo từ hai gốc alpha glucose. Thế còn anh saccharose thì chúng ta vừa mới học xong đúng không ạ? Nó tạo từ một gốc alpha glucose và một gốc beta fructose. Vậy nó sẽ thỏa mãn được cái câu hỏi rồi đúng không ạ? Vậy đáp án chúng ta sẽ là phương án C các em nhé. Được chưa? Và thầy sẽ bật mí luôn chúng ta. tới đây chúng ta sẽ học về tinh bột và cellulose. Thì tinh bột nó được tạo từ nhiều gốc alpha glucose Thế còn cell thì nó được tạo từ nhiều gốc beta glucose.